aya kaananing mukay aya ang buang mo paanamuha iya timo ayang gikin daw patandawa manda ango ananinya no yan na pagkuro o manda Anang iati Biamu ka udungo iye unana ayangu angu anambula malingu ai lalu kandamila ia tikau haa Nananing ka mapaambala talari kau Iya hana ayang gutuay ang buango Iya ha jaka ananing ka Iya na ayang gumapara duhala ko kau Duay ang buango papatanda wapyanda paangu nyumuna pakuru umanda Pamatuti anambarang gialango

kapata dawa bianda